hành chính cũng là cái trung tâm sầm uất nhất của Vĩnh Lộc Bê Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh cái phía bên phải của thị thanh đang đứng đây phía bên phải thế này là đường Lê Hồng Cường nếu như chúng ta chạy ra khoảng 400m thì sẽ đụng với đường Võ Văn Vân kết nối ra Trần Văn Dầu và ngã năm Vĩnh Lộc còn bên trái của thị thanh là đường Vĩnh Lộc ngã tư ngay ngã tư à, đường Vĩnh Lộc với đường Lê Hồng Cường vâng đây từ cái khu vực này mà chúng ta rẽ phải Đấy, rẽ phải thì là đường à, Vĩnh Lộc sẽ chạy thẳng ra ngã tư Gò Mây về khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình cũng như là vào khu vực của sân bay. Đây là ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B. Và bây giờ chúng ta quay đầu lại. Nếu như quay đầu lại mà chạy ra khoảng tầm 1 km thì à, sẽ gặp cái đường Trần Văn Dầu đi về hướng khu công nghiệp Đức Hòa, Đức Huệ, Long An, rẽ trái thì về khu Tân lửa, khu quận 5 bên ngã tư này nha bên tay phải của chúng ta thì là chợ ấp 5 này trường tiểu học này còn bên tay trái của chúng ta khoảng à, chạy khoảng 200m thôi là trường cấp 2 là Hồng Cường Vâng và đây là cái ngã ba đầu đầu tiên bên phải chúng ta là đường 6D đường có chiều rộng 6m à, đường đổ nhựa thông thoáng kết nối từ đường Lại Hồng Cường ra đường Trần Hải Phùng chúng ta chạy từ điểm này vào khoảng 200m là sẽ tới lô đất của chúng ta quý cô chú nhìn hai bên thì nhà ở rất là nhiều khu này là khu à, sầm uất nhất của kỳ xã Vĩnh Lộc Bê Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh khu vực này thì khó xưởng cho thuê cũng nhiều nếu như lô đất này mà cô chú anh chị nào mua về à, xây dựng một cái kho xưởng chúng ta cho thuê thì cũng rất là ok hoặc ta mua đầu tư hoặc chúng ta mua chuyển lên đất ở để chúng ta bán thì cũng à, khả năng sinh lời rất là nhiều đất được à, có chiều ngang là 5m, chiều sâu là 30m, cặp vách với nhà của dân. Xung quanh ở đây thì là khu dân cư ổn định, khu dân cư địa phương hiện hữu ở lâu năm rồi. Hiện tại lô đất của chúng ta thì à, đang là đất trồng cây lâu năm, quy hoạch là khu dân cư xây dựng mới. Phía trước của chúng ta là mặt tiền đường nhựa 6D, đường à, khoảng 6m, đường thông từ à, Lại Hồng Cường về tới đường Trần Hải Phùng nói chung là xung quanh của chúng ta thì tiện ích cũng là đầy đủ có bách hóa xanh có siêu thị và đặc biệt là nó gần với chợ ấp 5 và cái khu vực này cũng là cái khu vực à, trung tâm hành chính của à, ủy ban nhân dân xã Bình Lộc B phía trước chúng ta chạy thẳng khoảng 100m là tới đường Trần Hải Phùng đấy ạ còn bên này thì chúng ta chạy quay lại ủy ban thì khoảng 200m là sẽ ra ngay trung tâm ủy ban luôn Vâng bây giờ thì xin mời quý cô chú cùng anh chị chúng ta tham khảo tuyến đường này một chút xíu Còn vị trí của đất thì chỉ có vậy thôi Đây, bên trái của chúng ta là đường bê tông 5m thông ra đường Vĩnh Lộc còn bên phải của chúng ta là ngã ba giao nhau với đường 6D và đường 6A cái đường này thì là thông về đường Võ Văn Vân và tương lai sẽ nó là đường 30m thông thẳng ra quốc lộ 1A còn chỗ này chúng ta chạy vào khoảng hơn 150m ờ, thôi là tới Ủy ban Nhân dân xã Bình Lục B